lúc mà có cái bóng nữa rồi, rồi, rồi ví dụ cái chỗ này nha cái chỗ thiền này nha ví dụ như là mình xây dựng hình ra đây là cái phần à, diện tích bóng đây đúng không bóng đây đây là bóng nè được chưa rồi đây là cái mạng thuyền nè được chưa được chưa vậy đúng không cứ làm mô phỏng là như vậy đi rồi em khoan đừng vẽ nước vội mà em phải vẽ cái màu màu của cái thuyền đó, màu cái bóng màu với nước ba thứ thì trong đó mình vẽ thuyền với bóng trước nước sau cái thuyền màu xanh đúng không thì mình sẽ lấy màu xanh nè rồi mình lấy tượng trưng thôi thì màu xanh đây màu xanh thuyền đi ha tượng trưng là màu xanh thuyền thì nó như vậy đi màu xanh này đi thì nó sẽ có những cái chi tiết gì đó rồi màu vàng có cái màu vàng rồi mình tập trung màu vàng đi đây ha đây cái phát nè thì cái thủy màu gì á thì mình sẽ đổ bóng ra à, ra mặt nước là màu đó cộng với một chút màu nước là màu nâu đúng không nước này hơi đục đúng không màu nâu đúng không tức là màu này nó như thế này nè cái đúng màu của nó này màu của thuyền tại vì nó, nó trộn màu với nước và màu của cái thuyền với lại cái nó khuất tối nữa đặc biệt là cái chỗ gần gần đây nè nó sẽ rất là tối gần gần thuyền đây nè đâu dạ, dạ, dạ. xong rồi dĩa xong rồi càng ra xa thì càng mờ đi rồi thấy đúng không đấy dĩa xong rồi đi dốc lâu lâu cái chỗ kia nè sẽ bẻ như này nè đây đây tại vì nước mà nó gợn mà đây này được chưa đang đó rồi lưới bắt đầu đây còn dĩa nữa vùng nước đây. bên ngoài nè nó sẽ nhạt màu hơn mình sẽ sao nó hơi xanh đúng không xanh lá đúng không cái màu xanh lá này tưới trong da cộng với màu hai cái này bỏ vô màu của nước và màu của thuyền bỏ vô cho nó hơi xanh lá một tí vô ha đen vô được chưa được chưa xong đúng không rồi tách hai màu ra nha xong mình pha cái này trộn lại à, trộn lại nha cái đó sao mình đi nước luôn mình đi này nè trộn nha rồi còn mình đi mặt sáng một là nó ngã hơi vàng hai là ngã hai xanh lá trời vậy đó tùy mình ngã hay ngã màu sáng này mình lên cái giấy này nó không ăn à, màu quá, thấy không lẫn lẫn lại, tụi đây màu sáng này em phải gợi cái cái uh, ranh giới trước, trước cho nó rõ ra ranh giới trước ha tắt ra chỗ này là mình sẽ cho nó nghe ra nè nghe ra nha sau đó em để ý cái cái cái đường sáng không em nhắm mắt lại nhìn nhắm mắt lại nhìn thì thấy cái cái chỗ sáng sáng trong này nè nó, nó sáng nhỏ ở bên ngoài thì nó có sự tương phản giữa cái màn tối này với cái màu sáng mà nó chen vô thành ra là ở trong này sáng rõ hơn thì mình cho nó rõ lên thì trắng Đấy, mình cho nó hơi ngã xanh nhưng mà sáng sáng lạnh nha sáng sáng lạnh nha còn sáng sáng nóng nha mặc dù thằng này nó sáng nhiều trắng hơn này nhưng mà cái ngoài này nó mà sáng nóng nó ngã về cái màu màu nóng tại vì ra ngoài trời còn cái này á, nó nằm ở trong tối nó sáng phản quang trong tối thì nó sẽ nó hơi ngã lạnh cho nên là nó không vàng được như ngoài đây thì nó sẽ so le so le so le chỗ nào mà nó Đấy, vô thì mình để vô này nó dài cái cái màu cho nó sạch lại tí ở trong này mình vẽ rõ ra nè tương phản mạnh nè quy dạ. luật tương phản này là ngoài nào có thể lạnh nha cũng sáng mà sáng sậm hơn xanh hơn yeah. Dạ, thì mình mình nhìn từ xa mình thấy nè cái này là nó nằm trong vùng lạnh nè còn cái này á, là nằm trong vùng sáng nè cái sáng nóng nè dạ, dạ em có thể lấy cọ khác hoặc là rửa cọ sạch lên gợi cái ánh sáng nước gần nè xa nè gần đúng không thì mình chỉ cần gợi cái nước gần rõ lên một tí nữa là được nước vâng. gần nó hơi nóng một tẹo nha hai cái màu này khác nhau thấy không à, màu màu da nóng nước tí em thấy cái biển màu gì thì nhưng mà nó được nhưng là mình gợi cái màu sắc thì ở ngoài đó thì mình thấy cái dùng này gần nè dùng này xa nè cho là mình đẩy đẩy cái màu này xa đi rồi gần ra có thể cho nó sắc tươi hơn chút thì dụng này sậm hơn này thấy không tại biển này nó xanh xanh này đục này ở trong ờ, trong cảng này nó không có sạch xanh như là ngoài khơi Đó, chỗ xanh thì em thấy nó nó nó nó, nó đỏ hơn không ra trước hơn này. nó đưa ra trước này thấy không Đó, biển này thì em thấy nè gần nè xa nè được chưa rồi Đó. còn cái gì mà chữ nghĩa đây này nó phẳng xuống á thì mình vẽ thêm nó cắt sơ sơ sơ thêm được chưa rồi nặng nặng nặng nặng màu xanh màu không đi dính nước rồi mình vẽ cái ờ, đốt cây này ha à, nó nó nhiều như thế này rồi mình vẽ khóa vậy thôi đây là mảng tố của nó này ví dụ nha một khóa thôi nha từ đó có nhiều nè cái này nhọn ra nè mảnh như vậy rồi mình tách ra nè này như vậy tách tách ra hai cái mảnh này ra được chưa rồi cái mảnh bên này rồi là mình đi nè mình có nó có cái cây phía trước này màu xanh xanh sạch xanh sạch tươi nè cái bàn như vậy nè ví dụ như này rồi mình đi đơn giản có vô đừng có tỉ nó cây trước mà mình đi theo mảnh phía trước ví dụ cây ở xa đúng không mình sẽ cho nó sẵn hơn ví dụ sẵn là như thế nào như đây màu này đúng không màu xanh nè mình cho nó ngã về xám này rồi xám mới sắc đậm mà là nó là xám sáng đó, tại vì nó xa nó mờ đi thì mình cho nó xám sáng như này rồi đây là xanh xám nha này chưa đâu này là mới là tạo cái độ sâu cho nó thôi chứ chưa phải là màu của cây màu cây thì có màu gì xanh ờ, xanh thì trong hai xanh này em được phép chọn xanh nào tùy tùy cái gam màu em muốn là màu màu được thì xanh nào cũng được ờ, xanh nào đưa vô đây nó cũng thành sáp ví dụ xanh này đi nó sáp như này cái là mẫu xa này cỡ này hoặc là sáp hơn hoặc là đậm hơn tí tùy cái, cái, cái, em muốn thể hiện như thế nào thôi thì em để ý nè em sáp từ bên trái qua đúng không từ, à, từ bên phải này qua bên này sáp này tối đúng không mình lót bên tối trước lấy cọ bự bự á lót lên thật ra cái này á thì nó vậy thôi nhưng mà mình phải lót lên tại vì nó ở phía trước mình vẽ từ xa tới gần vẽ từ tối ra sáng từ xa tới gần đó cho nên là mình sẽ lót cái phần tối trước ví dụ như này được chưa rồi mình đi đi từ từ lên từ từ lên cho nó cho nó rõ hơn lâu lâu có thể đệm chút tím nha để cho nó càng xa đi nhưng màu tím sẽ làm cho cái màu đó nó xa đi giúp cái màu độ đó em thấy nó trung gian quá thì tại vì ở dưới nó có nhiều độ tối em sẽ cho một vài tối chen chen vô ở dưới thì nó sẽ tối nè tại vì nó ít đón ánh sáng đó. nó sẽ tối nè nó sâu vô nó sẽ tối như thế này được chưa Để bắt đầu nè bắt đầu mình đi màu màu chính của nó nè mình đi vào đây đó màu của nó nhưng mà nó sẽ sẫm hơn tí rồi cái màu này là nó sẽ có một chút nâu nha một cái xa nó sẽ có một chút nâu đó, như này nè thấy được nè rồi còn muốn tươi hơn hay muốn sáng hơn là tùy rồi cái mức độ đen màu trắng màu trắng của em cho vô nhiêu là mình thêm màu trung gian nè độ trung gian đúng không cho vào đây mình đi theo mảng cây nha ví dụ cái cây là nó cây nó cái cái, cái, cái giá nó mình thẳng lên đúng không mình đi lấy cọ này cái màu này em đi cả hai bên nha tại vì bên bên này nó vẫn có những cái cây nó khác nha phải là chỉ có bên phải hay là sáng rồi đi màu dày cái để thêm cái nốt khi mà mình để cây á để trời cùng lúc để cây để trời cùng lúc thì mới chỉnh sửa dễ được trời có chỗ mình phải để um, ừ, cây nét cho tạo cảm giác là cái cây nó có tán mà mình vẽ trời á cũng lúc á thì nó rất là tiện khi mà em ờ, vẽ những cái nét mà nhắn mà nó đưa ra đó nó phải mờ đi khi mà mình làm vậy á cái màu mà mình mới tô vô với màu trời nó sẽ tự hòa vào nhau nó làm cho cái nét đó nó nhẹ đi nó không có bị gắt quá lâu lâu cũng phải có những nét ngang nha nét sáng gì đúng không lâu lâu phải có những nét ngang đây là cái cây là nó sẽ cái, cái dưới sẽ tối hơn nè phía trên nó sẽ sáng hơn tạo ha đó. phía trên này có cái cành nhậu nè cành nhậu nè không đỉnh đỉnh đỉnh này nè đó được chưa nhìn từ xa thì sẽ ra đúng đây chứ không cần phải chi tiết quá kỹ tỉ nó cây thường là chỉ cái yếu tố phụ thôi và nó thường sẽ ở xa mình để miếng này thôi rồi sau mình để cây gần thì trong cái ba cây này á sẽ có cây ờ, rõ hơn và cây mờ đi em sẽ chọn cây nào rõ hơn á, thì em sẽ cho cây đó nó tươi một chút rất là tươi sáng một chút và tươi một chút tiên là mình sẽ để kỹ hơn cây xa ở chỗ là nó sẽ thấy được cái thân cây tại vì nó, nó không bị che Đó, nó không bị xa thân cây như thế nào thân cây bàn đúng không có cây bàn này. thân cây ra trước gậy gật một vài tán này cây bàn thì nó cây nó cầm nó sẽ ngang ra như thế này đó này đúng không bắt đầu điểm nó đúng không xong mình đi màu đi màu của nó cộng một chút nâu đừng cộng đen nhiều quá nha ví dụ như cám mà nó ở xa nhưng mà nó không có đá thì tốt quá thì mình không được cộng đen đúng không mình sẽ cộng một chút nâu vào đẹp hơn là cộng đen thấy cây nó sẽ sợi ngay đúng không? nó ngay này đi cỏ theo hướng của nó có chỗ thì nó bị ờ, che nó thấy không thấy canh nữa có chỗ thì rồi là mình đi màu sáng lên nè đi che che đi rồi đi mỗi sáng lên rồi, là có cây trước cây sau rồi đó rồi mình cho cái ờ, ánh sáng cái màu mà nó ở gần ánh sáng hơn thì nó sẽ tươi hơn rõ màu hơn ngã nóng hơn thì mình có ánh sáng bên này bên này thì ít sáng hơn này độ sáng ít nè bên này thì độ sáng nhiều hơn ờ, đặc biệt là phần phía trên ngọn á nó sẽ rõ hơn tại vì nó sẽ đón được đẩy độ sáng sẽ giảm dần về phía dưới đó như này thì sẽ tắt cây này cây này ra còn phía dưới thì mình sẽ cho nghe đi sau đó em còn phải bẻ ờ, đồ phía trước mà thuyền này nọ bờ biển này nọ thì cái này cây ở xa mình chạy cỡ này thôi ok rồi được chưa ừ, rồi bà chơi cây bánh nó đã xuống mình làm biết